sáng nay anh mới yeah. sáng nay anh mới trả lời với báo tiếp thị yeah. Dạ. danh xét về hai em rất là ổn ừ. à, chắc là tuần này nó ra nè đáng ờ, không về bán thị nó mới phỏng vấn tức là anh nói về những cái những cái ưu điểm chẳng hạn như của vi có những cái ưu điểm mà chỉ có người mà trực tiếp ủa cái này đang quay à cái này là quay à ờ xin lỗi các bạn tôi lỡ quay đây à, là bài top thì em phải à, à, cao này để cho anh anh hát bài cao Thảo Trang anh cho con quay hình em nè anh đang quay cảnh diễn đó nha Phong Ủa, quay hả? Nó nào diễn phô nào diễn phô là do Nó nào diễn phô là do đó Trời ơi bốn người mà ủa mà sao phải chia hai bên vậy không có chỗ kẻ đôi phải yến ra cái gì ra đi đi đi đi đi rồi cái cái đồ này nó làm lên có ngày mới có ngày mới anh quay anh quay anh về mới thấy ra được nhiều hình rồi tự vệ tinh đi tới nhé anh đang cầm trên tay rồi rồi rồi anh sẽ check lại liền anh sẽ check lại liền và trả lời cho thăm trong vòng khoảng tiếng là được ha để các bạn cái bài lượng đó, để trả lời lên lên nhằm thì này buồn muộn đấy à không mình đâu ảnh hưởng gì mình cái kia nào xong rồi mình cứ cho xong đúng không không cùng kỹ lắm rồi ôi là ông trung lắm rồi Ôi, cái cha gì mà khối phần bọc khối tủ rồi Không phải, nhưng mà ờ, bây giờ có vướng gì không? tân có vướng gì không? Sao? Dạ, rồi, bạn không ra dạ, luôn không, bây giờ chỉ có bài tình yêu tôi hát thôi dạ. Em mong em lên tới đời Cho một tiếng lên, tôi báo là bài đó là bên em không bao giờ liên đời Ok Mộng ước đêm mơ luôn ban đời sao vậy lộn anh đâu là phải ngôi sao đấy anh trùng không nó quay à đấy mới là ngôi sao này đấy mới chính là ngôi sao đấy mới chính là ngôi sao anh về anh biết sao anh quay về anh xin với anh bạn cùng lấy lặng giữa đèn đài bỏ hát dễ đúng không tôi chắc nó hát được hôm nay biết được rồi anh nó nói tung tung mà những thề nguyện ngày anh nhớ em buồn vui nơi bao chịu cho nữ bạn đi đúng là đàn nữ bè chị đô mỹ chị đô chị đô chị đô chị đô chị đô nhưng ta theo gió qua miền quê hoang vắng cho tiếng dương cầm đêm trên đằng em có nghe tình yêu tôi hát khi nắng rộn sao trên nàng cây đến sóng rất hiền đến bao giờ ờ, vườn ờ. đầy hoa trắng rơi à, à, à. anh hát mình đến đến đến bao giờ vườn đầy hoa trắng rơi em bơi cả trắng nhưng mà trời nắng quá được không không được không được đưa đây ai bắt đến bao giờ vườn đầy hoa trắng rơi trôn vui này đó bóng dáng em làm im bao niềm hạnh phúc thật gần rớt cuộc đời nhỏ nhoi bao lần dòng tôi đã đi qua đời anh bao nề đói quá rồi trên dòng sông bao bình minh trói trang trên miền quê hương nắng rơi sông rất thiên thoáng và thiên và đại dương rất xanh trên bờ cát trắng những nơi em ngồi ca hát một mình giữa khoảng trời bỏ về con sông mùa thu Thương nghĩa tha mùa xuân đi mãi Anh ghé qua để xem đêm dài Thương đến chỉ buồn vui nước mắt 辉煌。 hai bè khi nắng phun vào trên hàng cây Thôi, hàng cây thôi à Đây rồi, đó ok Rồi Tình hình này á Đến 4 giờ này mới xong cái, cái liên khúc này nó hỏng và chuyển sự cái bài thứ hai là vì chị nói với em không phải là vì chị nói rồi chị nói rằng là hai cái người phải đến buổi sáng làm việc cùng bọn chị là vì trên này người ta tập thì dưới này các ông muốn múa máy quay cùng đội hình như nào ông chết trước đi, đi vâng khi một khi bây giờ anh vâng, vâng, rắp vào một cái là anh phải rắp vào với nhau luôn chứ không còn để cho cán từ nãy ông đến cả một tiếng đúng không hai người dạ. thì hóa máy với nhau ờ, biên đạo của này mình được Khánh Lộc làm tốt hơn đúng rồi đúng rồi đúng rồi cái cái gì Việt Nam người Việt nó nắm người Việt buổi à. chiều nhà ông Thiêng ấy lúc mà lúc này mình nghe bị pháp mới hiểu không nó đến đây nó bao nhiêu người để nó hai thằng nó đi nó đội hình nó ngoài người nó dạ. cứ tăng lý tí là phải vặn vòng cái làm muôn vì tám độ thì ờ, nó hình tâm nó không có nhạc bây giờ đến đây thì mở ra thì không có từ sáng nay chị chị đề nghị là sáng nay là đến cùng tất cả bộ phận bốn người này là đến cùng lúc đến ngày người ta làm việc từng câu thì người anh cảm thụ đi rồi anh đội hình như thế nào anh chết đi xong một cái anh ăn cơm xong và là vào đội bây giờ mới bắt đầu vào đội thì đến bao giờ mới xong 4 giờ nhà giờ cả nhà rồi sáng nó còn đi massage mà <laughs> à, ngày sáng gặp đi massage cùng lạ đi Chân là cái này là cái kế hoạch của mình là cái gì cái ăn mình nó nó nó qua là bà mà hải nó nhập ý rồi cũng mình nó không đồng ý nó bảo là cứ mọi người làm việc trong buổi sáng kia nó đấy hay Minh Châu hình như anh mới gặp em à, tí nữa nhưng mà Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ Linh mà anh đâu chụp về em anh đang là focus mấy cái mụn của Linh <laughs> Bạn chúng ta uh, Kỳ này là dĩa lậu sẽ tràn ngập hình ảnh của mọi người chị con đam Và em không biết anh chụp dĩa lậu hả? À, à, Khánh là sẽ có hình dĩa lậu à. Ừ. Uhm. cơ dân câu anh ơi Ok không xem nha không không có con nêu con nêu cho các bạn xin vô xin dạ. cảm ơn các bạn đi rồi anh chuyển qua dạ, cảm ơn các bạn và bây giờ mời các bạn vào trong để chuẩn bị cho phần ơi lên đồng rõ mà đi về đi bên anh ờ trước bây giờ đầu tiên vi với minh để nhận một các bạn nhận hàng một các bạn ha có cách rồi à, thảo nói luôn con nói gì đó ha chờ tiếp tục kế tiếp là mình chuẩn bị không mà đã nói rồi à kính thưa quý vị đêm nay hai là em nói tiếp là chúng ta vừa luôn Hỏi Tuấn Thành Ờ, đúng rồi Hỏi Tuấn Thành đó Sóng gió của thi Nguyễn Tuấn Thành nhiều lần Bạn anh chỉ đây lần mà bằng piano đến cho mình đẹp rồi nhưng mà nhờ các quý bình chọn cao hơn nên là các bạn cùng nhớ mình chia tay và bạn ấy đã may mắn ở lại khi mà một cái phải bỏ cuộc lý sức khỏe ngay ngay ngay cho đó number hết mệt mỏi chưa em? không qua mệt hả? Tôi tỉnh rồi. Tối dạ. qua mấy giờ ngủ? Hai giờ. Một giờ em phải đi thôi. anh đã. Không ăn được, không ăn được. À? Hôm nay có bữa em à? Rồi, có con đi. Thấy em vào anh đang quay để à, mai mốt anh làm clip cho em đây nha cái thương nó đi quá quay lên thế nào anh kia dạ, dạ. cái này không có thích kem xinh nha cái dạ. ngoài nghe này anh chưa tình con... yêu Quay mình cười Chi lên Để áo con vui ra xuân màu hồng Rồi không bằng Còn <laughs> mình